Hmm. vẫn cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được vẫn cứ tiếc nuối một chuyện tình giang dở vẫn biết đôi tay em đã nắm đôi tay lạ mà dường như anh không thể ngừng quên anh nhớ em nói chúng ta không hợp em đã kết thúc một chuyện tình xa đơn anh đã cố gắng làm tất cả vì em nhìn sao mọi thứ ngày đâu rồi lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là anh đành gạt đi nước mắt mong sao em được hạnh phúc anh vẫn không thể quên được anh cứ cố chấp đi tìm tìm về ai hai ta từng chung bước lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là tập quên cuộc sống mà ngày xưa em dành cho anh anh sẽ cố gắng đứng dậy tìm quên hạnh phúc bên người để ngày mai anh còn phải Anh nhớ em nói chúng ta không hơn. Em đã kết thúc một chuyện tình đơn giản Anh đang cố gắng làm tất cả vì em Nhưng sao mọi thứ nay đâu rồi Nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là anh Đành gạt đi nước mắt mong sao em được hạnh phúc không thể quên được anh cứ cố chấp đi tìm tìm về nơi hai ta từng chung bước lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là anh phải tập quên cuộc sống mà ngày xưa em dành cho anh anh sẽ cố gắng đưa giày tìm quên hạnh phúc bên người để ngày mai anh còn phải bước tiếp nước mắt mong sao em được hạnh phúc anh vẫn không thể quên được anh cứ cố chấp đi tìm tìm đến ai hai ta từng chung bước lặng nhìn em hạnh phúc bên ai không phải là anh phải tập quên cuộc sống mà ngày xưa em dành cho anh anh sẽ cố gắng đứng dậy tìm quên hạnh phúc bên người để ngày mai anh tiếp